là hơn một mẫu chứ Hơn mẫu à? Um, tức là ổi thì là bao nhiêu? Ổi của em là ờ, một mẫu bảy Thế còn uh, chuối? Chuối của em là ba Đây thưa các bạn Một mẫu bảy trồng toàn ổi Lê Thái Lan Đây. Đây mời các bạn vào à, thăm vườn thôn Cao Xá, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Và nơi đây với diện tích là một mẫu bảy được trồng bằng giống ổi Lê Thái Lan. và ngày hôm nay đã đến ngày thu hoạch. À, mời các bạn chúng ta đến đây để thăm vườn ổi và ăn thử những trái ổi ở đây để à, các bạn à, xem xem ổi ở đây chất lượng như nào nhé. Vâng, à, chào bà Lê Thị Ly ạ à, Vườn ổi này mình được trồng từ bao giờ à, Dạ vâng, xin uh, chào uh, các bác, chào uh, quý vị à, Như là chào các bạn Hôm nay thì uh, cũng được uh, là phân Silic uh, đầu tư uh, chính là cây trồng uh, à, để tôi đầu tư phân cho tôi trồng những cái, cái lên cái giống ổi này thì à, đây là cây ổi của nhà này mới trồng đến bây giờ là được một năm bốn tháng một năm bốn tháng vâng, vâng. Và mình đã thu được bao nhiêu nứa rồi? Ừ, cái này thì 6 tháng đã được thu rồi. À 6 tháng được thu rồi. Vâng. Đấy vâng. và ở đây thì à, hiện nay mình đang bán ổi này là với giá bao nhiêu ạ? Hiện nay bây giờ thì ổi ngoài thị trường thì họ bán có 10 nhưng ổi của em là bán 15. 15. Vâng. <laughs> ở đây thấy là quả nó sai quá nhỉ vâng. sai này đấy à, đây này em mới vặt một à, lứa là cái cây này nó phải à, hơn ba chục quả một lần hái một lần vặt đấy ờ, là, là vâng. một lần nữa của lứa trước ấy thì lứa em mới ờ, vặt hết xong là đến lứa này mới là lứa thứ hai à, bắt đầu là lại ờ, em mới vặt được à, ờ, 5 ngày hôm nay thôi là hết vừa tầm à. đến bây giờ bắt đầu đến lứa này rồi chuẩn bị đến lứa này rồi chuẩn bị lại ra hoa này đấy nó rất là nhiều lứa các bạn nhé vừa mới thu một lứa rồi nhưng mà đến lứa này là chuẩn bị thu và đến lứa này thì nó đang ra chữ quả như thế này và lại còn đang chuẩn bị ra hoa tiếp và sau đây thì bà có thể ngắt một trái ổi để bổ cho các bạn xem xem là ổi dùng silic như nào nhé đây vâng, các quý vị rất là đây là cái trái à, này là phải vào à, bốn nạng bốn nạng quả vâng đây đây nó phải vào bốn nạng đấy các bạn có vâng, lặng lắm to này phải bảy tám nạng vâng nó rất là lặng như này mà nó sần quả này sần quả nhưng mà nó lại trắng quả như thế này đấy um, mã nó rất là trắng nhá và đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Và trong niềm vui chung đó, chương trình diễn đàn văn học nghệ thuật ngày hôm nay với chủ đề Hải Dương qua những tác phẩm thơ, chúng tôi xin được trân trọng mời tới phòng thơ tác giả Nguyễn Chí Linh, hội viên ban thơ Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương. Trước hết xin được cảm ơn tác giả Nguyễn Chí Linh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào, xin chào. Vâng, à, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tác giả Phú Minh. Thưa tác giả Phú Minh, xin ông cho biết từng và sau đây thì bà có thể cắt một ờ, trái ổi để bổ trước ờ, ống kính cho các bạn xem xem là ổi dùng silic nó như nào nhé. Còn đây, Vâng, quả này chín rồi. Vâng. Đấy. Ở đây nó có nhiều lứa nhỉ? Vâng, ổi ờ, đang chuẩn bị thu hoạch. Quanh năm nhỉ? Vâng, đây sẽ từ từ để nhận xét phổi đây các bác à, đây các bạn này. quả nó rất là sần quả như này mà trắng quả này mã trắng đẹp này này đẹp không đấy đẹp không quả này chắc phải năm lạng vâng quả này tầm ờ, hơn 4 lạng ừ, tầm năm lạng này vâng, bây giờ tôi ờ, bổ cho, cho bổ các bạn, bổ các bạn ờ, xem nhá ừ. cái vị này là em ấy là bổ ấy là cái này phải để vào thớt cơ nhưng mà đến đây cái này là có à, hôm em bổ thì bổ từng vâng. miếng một đi bổ miếng một đấy các bạn nghe đủ thành một góc không tiếng kêu cái này mà rất là giòn đấy đấy đấy đấy cặp một cái này vào và đã thấy à, quý vị thấy giòn à. đây các bạn này cắt từng miếng một đi, à, đi xong để để thành một lửa quả ừ. đấy đấy đấy các bạn thấy đây Thôi được, coi, coi như mình Đây, Cù rất dày Cù rất dày này Hạt ít này Đây, các bạn Bổ một miếng nữa đi, để nó thành một lửa đi Để nó thành xong một lửa, đấy Đây Đây thưa các bạn Cùi nó dày này, hạt ít Vâng Trắng phau như là mình nê luôn Ngon tuyệt vời luôn Đấy, ôi nhìn đã muốn ăn rồi đây là ở đây à, chúng em mới làm à, nếu để mà nói à, huyện Bình Giang của em chưa có chưa có cái ổi nào ngon như này đúng không thế thì em bán ở ngay chợ thị trấn của em ấy là à, hàng đầu rồi hàng đầu ừ. vâng Ổi này bây giờ mình đang bán giá bao nhiêu? Em bán giá 15 nghìn ạ 15 nghìn một cân ừ. Thị trường ổ kia thì họ bán bao nhiêu? Thì họ bán 10 Họ bán 10 mà mình bán 15 Vâng ừ. Vậy thì ờ, mình bán cao như vậy thì mình ờ, có bị ế hàng không? Không ạ, em chỉ ra đến chợ là đọc người ăn quen rồi là lấy thôi chưa không có bán Vì hiện nay bây giờ bán. không đủ bán à. Bây giờ mình cùng nhau ăn thử để cho các bạn xem là cái ổ này như nào vâng. Đây mình em ăn miếng này đi Vâng, xin mời uh... mời các bạn rồi, vâng, nhé. xin mời các bạn. Để mình ăn thử trái ổi này xem là ổi này vâng. như nào nhé. à. Ừ. Rất là giòn. Giòn đấy nhỉ? Ừ. Đây là em ngon tuyệt vời các bạn ạ. Cũng là cả cái thị xã của em là ổi này của em là đi hàng đầu đó Đúng rồi. Ngon lắm các bạn này. Cắn một miếng mà trắng như lê luôn. Mà cái hột của em này nó hột ít hột nhưng mà nó lại mềm nó lại mềm chứ nó không không không phải cứng như là ổi rừng con bón thường thế tôi xin phép các bạn nhé để ăn miếng nữa thèm quá à. À. Ừ. giòn mềm và rất rất nhiều nước chứ nó không nó không khô như là cái ổi ổi ổi nơi đài loan nó mềm nó giòn nhưng nó mềm và nó nhiều nước ăn rất là đậm nó là giữ lại cái đậm ở trong họng rất là ngon cứ là một cây ổi của bà ở đây đi ra là chắc là phải, phải có mấy chục quả nhỉ ừ, cây này của em ấy thì cái ừ, một lần đấy em bọc nó rất là nhiều à, nhiều, nhiều, nhiều lớp hả lứa. nhiều lứa là lứa em đã thu rồi là phải tầm ba chục quả rồi à thế à vâng tầm ba chục quả rồi thì đến lứa này là, là bắt đầu là chuẩn bị này đấy thì bây giờ lại chuẩn bị bây giờ lại lại nữa này nữa thứ hai thế xong rồi này nữa cái quả đây nữa quả đây ra đấy đấy thế rồi này, hoa này chuẩn bị tiếp này hoa hoa đang chuẩn bị đây <laughs> thế là quanh năm ạ đây mình ra cho một cái cây đây sang bên này đây cây sang bên này như thế này mà quả thế này mà. đây Đấy, em phải đưa chị ấy ra để em một cái cành này gần chục quả đây bây giờ mình thu ổ đi Lứa này là mình thu lứa thứ mấy rồi? Lứa này em không không có tính lứa thứ mấy chị ạ. 6 à tháng đã có quả rồi. Cứ thu thường thường xuyên. Vâng. Ra cái cây mà mình không có tính lứa. À. Lúc nào cũng có ổi bạn. À lúc nào cũng đây đây ổi làm như lợn con các bạn này đây đây đây quả này chín rồi đấy nằm dưới gốc như lợn con này đấy ờ, cây của nó không cao lắm nhỉ đấy đúng rồi đấy quả này rồi tận gốc quả này to quá này đấy tận gốc luôn tận đất đây. trong đất luôn đây các bạn đây nhé các bạn này ở ừ. trên đây nhá trên một cái cây này bây giờ nếu mà thu được thì nếu mà thu được thì cũng phải khối quả đây này đấy đây các bạn nhìn này bốn sáu một cành này sáu quả Đây, đây, đây, đây Từ các bạn này Đây nhá, nguyên quanh gốc đây là Làm la à? liệt như là con đây Đấy, những quả nào được thì bạn cắt đi Đấy. Đây, em cắt rồi. đây cái quả này cũng chín rồi đây này Đấy, rất là sai như thế này ừ. Có khi nào mà một lúc mình thu một ờ, trên một ờ, gốc này được vài chục quả không? Được, được ạ. Thế á? lúc thu phải được 20 quả. 20 quả trên một cây. xong ờ, trên một cây là một ngày đấy, xong ngày mai lại thu tiếp. Lại thu tiếp như thế. À. Thế thì nếu mà cứ trung bình là ba lạng một quả đi. Vâng. Thì mà hai chục ừ, quả trên một cây thì nó sẽ được 6 cân một lúc. Vâng. Nó sẽ được 6 cân một lúc mà 6 cân một lúc mà bán giá 15 thì cũng khối tiền. Vâng. Đúng không? đây cũng nhờ có phân Sinic cho nên là ổ của em nó lại sai hơn vâng nên là cái phân Sinic này yêu việt là phải nói là vừa giòn ngọt lại còn sai nữa vâng đấy nó, cái, gốc này sai nó rất là xanh sai na liệt như thế này à, sai đấy. Ừ. đây và trong khi mà bên dưới nó đeo hàng mấy chục quả đang chuẩn bị được thu thì cái quả đấy cũng được thu rồi đúng không vâng. đấy bạn có thể bổ tiếp một quả đấy sẽ nào vâng thử tiếp một quả xem là nó nó ngon như thế nào nhé Ừ, nhìn quả ổi mã nó trắng ngày rằm là giống quả lê ừ. ừ, nó như quả lê nhỉ đúng là y quả lê Ừ bạn có thể bổ ra xem dạ. nào đấy. bác nghe nhé à. đấy. đấy quả này là okay chín rồi, này ừ, quả này là quả chín quả này chín rồi quả này quả này là chín nhưng mà đây không có hột quả chín trời ơi chín mà không có một tí không tí hạt à không có tí hạt nào các bạn này dạ. ôi ngon chưa từng thấy luôn vâng, quả này là ôi quả này thì ngọt xuất sắc luôn đấy thế các bạn là đến chín rồi ấy, nhưng mà cái này lại không bị gì nó rất chặt nó lại không bị xốp nhỉ nó không bị xốp nhỉ nhìn nó ngon à. không này như mình đây luôn <laughs> bây giờ ăn thế này thì ngọt và giòn lắm đây ừ, vâng. ngọt lắm này ngọt lắm xin mời đi mời uh, các bác uh, mời các bạn nhé chúng tôi lại tiếp tục <laughs> ờ. ừ. Ừ. ngọt lắm mùa này ổi nhà mình đây là ngon đỉnh đấy mùa này đang là mùa mưa vâng. nhưng mà ở đây thì mà ngọt như thế này vâng. hôm nay là ngày 20 à, 21 hôm nay ngày 21 tháng tháng 5 dương và um, cái âm lịch cũng là 21 tháng 4 âm mà năm 2022 mà vâng, năm 2022 mà ổi nó ngon như này tháng 5 rất tuyệt vời vâng ngon. quả này tụi em ăn ngon lắm. Ừ. Vâng, thưa bà ni là à, để có một vườn ổi mà nó sai chữ quả như thế này. Đây, mình nâng cái cành này lên để cho bà con nhìn này. Đây, nó sai như này các bạn này. Đấy, chát một lượt này. Còn đây nữa chứ. Đây, đây, đây, đấy. Thế chát một lượt mà toàn những ổi là chuẩn bị được, được thu thôi. Đấy, mà nhìn trái đây là chúng ta biết rồi nó rất là đẹp và chất lượng ổi rất là ngon thì để có một vườn ổi ờ, sai chữ quả và ngon như này thì cái quy trình bón ờ, như nào và như nào đây thì ờ, trước khi em bón là em cho một bao phân chuồng một bao phân chuồng vâng và vâng. một cân silic một cân silic và lại một cân nvk một cân nvk vâng. vâng và đến nay thì những cây ổi này bây giờ trong lúc này thì mình sẽ thu được khoảng bao nhiêu quả trong cái lúc này thì ờ, chúng tôi tầm độ ờ, hai hai năm quả một một lần được hai năm quả vâng vâng <laughs> mà cây vẫn còn sai như thế này vâng. cái quả này chín quả này quả này chưa được rồi quả này chưa thu được không vâng. đấy vâng, quả này mấy hôm nữa <laughs> quả này thu được chưa cũng chưa à cũng chưa ở đây thì nó có nhiều thế hệ quả nhé đây quả những cái quả như thế này là chuẩn bị được thu này những quả này chuẩn bị được thu này. Đây quả này được thu rồi đây. À quả đấy được thu rồi. Vâng, đây. Đây. À bà thử bóc một quả để cho khán giả xem nào. Đấy. Đây cái quả này ở mãi dưới này. Đấy. Trong khi mà trên cây nó đeo hàng vài chục quả như thế này. Vâng. Mà bạn cứ, cứ bóc quả đấy đi. Bạn à, cứ bóc quả đấy đi. quả này đã qua, ta áp dụng chức danh, chỉnh và việc quản lý thì mình trồng được bao nhiêu tháng rồi? Cây này là em mới trồng à, tháng 2 năm ngoái. Tháng hai năm ngoái à? Ờ, năm, năm kia, tháng vâng, 2 năm kia, tháng hai em nay là được một năm Mới được một năm? À, năm ngoái, năm nay được một năm, vâng. một năm là đi à, ba tháng. Vâng. Thế mà ổi ở đây, những cái cây vừa rồi này thì thu được một lần thu thì thì nó được khoảng bao nhiêu quả? Đây 6 tháng nó có quả rồi. 6 tháng nó được ăn quả rồi. Vâng, thế rồi. Vâng. Một năm là em, à, cái cây này là em đã được 30 quả một cây một lứa một lứa mươi quả trên một cây các bạn này mà sai bây giờ này chị ổi đang chuẩn bị được thu này mà hãy được chín rồi này à thế à? quả này chín rồi đây vâng, thế bà hãy đặt quả này đi đấy bà bóc cho mọi người xem bóc ra mọi người xem trong cái chất lượng ổi đây như nào nhé ở này của em ở đây là cả thị trấn này là cả huyện Bình Giang của em này chưa có. Đấy, ngon đối các bạn này. <laughs> Những trái ổi lặng chịu và mã của nó trắng đấy. Trắng mà nó sần quả nhìn nó rất là ngon. Đấy, quả đấy được khu chưa? Đấy, cây thì rất bé nhưng mà lại lại có nhiều um, có nhiều tầng lớp quả. Đấy. Đây để mình thử bóc quả này xem nào. Đấy. Để công tác bầu cử trước đây trường thôn đạt kết quả cao, các nhà đã tập trung chỉ đạo và triển khai các văn bản như quyết định thành lập ban chủ đạo ủy ban dân xã và triển khai quả này cũng đẹp không kém gì các bạn này. Của ban chủ đạo đây nhé. Này. Cử, đây. Mã nó trắng này. Dáng nó rất là xinh như này. Vâng. Cái này cứ ba bốn quả một cân là 15 000 thì cũng ờ, thu được khối tiền đấy nhỉ. Vâng. Đấy rất là đẹp. Và trong khi mà cây nó nhỏ như thế này mà có khi quả bên này cũng được thu rồi đây này ở bên kia kìa kia kìa đây quả to lắm à, đây quả này cũng được thu rồi đấy các bạn này đây chuẩn bị đấy hoa đây này mà đây thì ngày nào cũng thu chị ạ vâng ngày nào cũng cắt ngày nào cũng cắt vâng, đến mai thì quả khác lại chín à đến mai quả khác lại chín vâng. thì nó có rất nhiều cái bóc quả này đi có rất nhiều cái thế hệ quả nhé trên một cây này nhá trung bình là một ngày mình cứ lấy được một vài cân hả vâng một vài cân nhưng mà lại nó lại có những cái tầng lớp này đang chuẩn bị là to này đây bạn này còn đẹp hơn này các bạn này đấy nhìn thấy không một cây thì bé chỉ bằng cái ngón chân cái mình thôi vâng. không to mà những trái ổ tuyệt vời các bạn này nhìn thấy không đấy đây này em thu nhiều rồi đấy thu nhiều rồi đúng không vâng bây ừ, đây cái thế hệ này thì mình thu như này nhá xong lại có những cái lứa này mới ra này xong lại đến cái lượt đến quả này chuẩn bị mai cái kia lại lại thu này đấy xong lại đến cái thế hệ quả này và ở đây thì nụ nụ hoa ra rất nhiều các bạn ạ nụ hoa ra rất nhiều đấy rất là đẹp cái này chứng tỏ trông rất là năng suất nhỉ nhìn cái ổi tuyệt vời các bạn ơi. Trời ơi, đẹp vô cùng luôn Đẹp vô cùng luôn ừ. Ôi, mình à, chuyển sang cây này đi, cây này đi kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân như vậy đúng 7 giờ 3 phút ngày chủ nhật ngày mai 22 tháng 5 năm 2022 kính mời cán bộ cử tri đại diện Ủa này thích nhỉ, cây nó thấp thấp này mà quả cứ từ gốc lên thích thật ý, tuyệt vời rất là năm đây các bạn những trái ổi đẹp như thế này các bạn vâng đây những trái nó trắng này nó sần quả này dáng như quả lê luôn nhỉ yeah. nhìn ờ, rất là thì thích. làm sao mà chả ờ, ờ, bán đắt hơn bữa ổi của nhà khác vâng, vâng. hiện nay À, thưa bà thưa bà Lê Thị Ly là để ổ ra quanh năm thì một cái bí quyết của bà là ở đây là gì ạ? mà để được thu quanh năm như này? Cái này ờ, không có bí quyết gì cả. cái vâng. giống này, giống ổi này là giống ổi ra quanh năm. Ra quanh năm. Vâng, thế này nhờ có phân Sinic thì nó giữ cây rồi ờ, giữ hoa, giữ quả rất là tốt. Vâng. vâng. Ở đây bà vừa nói là mình bón một mỗi một cái gốc như này là bón một cân. Silic vâng. Ờ, Tân Phát Bắc Giang loại 5 cân. Vâng. Ở trên một gốc và NVK mình bón một cân vâng. và phân chuồng hoai mục thì mình bón cho là một bao vâng. trên một gốc vâng. và từ khi được thu đến giờ thì có bị đứt ngứa lần nào không? Dạ không ạ. À. Và bà thấy rằng là cái cái nhận xét về cái lá của ổi thế nào? À, cái lá thì nhờ có phân Sinic thì lá nó mới được dày, nó xanh như thế này. Đây lá hai mặt lá đẹp như này các bạn vâng. này. Đấy, nó Đấy. xanh nó dày. Nó dày này. Đấy. lá dày như lá đa. Quả của nó rất là đẹp. Vâng. Quả bé vâng. tí đã bóng như này đẹp. Vâng. Quả đẹp Đấy. đây này. Đây quả bóng này đẹp đây các bạn này. Vâng. Đây, đây đây đây thì cái quả nó rất là mỡ quả vâng. rất là đẹp quả mà trên cây nó có nhiều thế hệ vâng. đây những cái quả mà mình vừa mới thu đây nhá đây quả này có khi chín rồi đây à, Đúng rồi, đúng rồi. quả này chín rồi đây này vâng. đấy. đấy <laughs> trên một cây mà cứ thu được năm sáu quả là đã được hai cân rồi được hai cân rồi năm sáu quả không hết được vâng vâng đấy đã từ thừa được hai cân rồi nhá thì hai cân đã bằng 30 nghìn mà mình bón một cân silic thì có khi nửa năm sau thì mình mới lại phải bón lại một lần vâng mà thì một cân silic nó sẽ cho hàng tạ ổi luôn vâng. Ừ. xong đi <laughs> đây thấy thằng phân silic là rất là yêu việt cái nụ của nó rất nhiều vâng nụ nhiều mà giữ được quả vâng quả giòn lại ngọt vâng <laughs> ừ. khi mà khách hàng ăn thì khách hàng phản hồi như nào khách hàng ờ, nói là ờ, chưa thấy cái ổi nào như ổi này nhà mình à <laughs> thứ nhất là nó cái ờ, hột của nó mềm thế ừ. rồi trong ruột nó rất là đặc à. nó không lại bổ nó giòn nó ngon nữa nên là khách hàng à, à rất là thích ăn những trái này mà bổ ra nó vâng, tuyệt vời luôn quả này cũng chín vâng à, quả này cũng chín rồi đấy trên cây nó cứ lấp vào những cái lá này này các vâng. bạn nhiều khi không để ý là không đây <laughs> có khi quả, à, quả này chưa quả này chưa đấy. cành đây thì là cành này sẽ cứng ừ. Dạ. Tức là mình bấm cái ngọn này đi. Đúng rồi dạ. Thì cái cành này nó sẽ già hóa lên. Dạ đúng rồi. Thì nó mới nuôi được ba cái quả này đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Bởi vì không cái ba quả này nó bằng nhau như này một lúc mà nó lên lên tận mỗi quả chỉ cần năm nặng nó đã cân rưỡi rồi. Vâng. Nó chỉ bằng nửa cái đũa thôi thì sẽ không nuôi được dạ. đúng không? Đấy. Đây như như các cái này này, mình vâng. mình à, vặt đi này. À. Đấy. Những cái bấm ngọn này mình vâng. phải bấm đi. Bấm đi. Vâng. Tại sao này mình lại phải bấm? Dạ, bấm đi để mình <coughs> à, mình ăn được mình thu được quả quả nhỏ đây rồi à để nó tập trung dinh dưỡng vào Đúng đây rồi, tập trung vâng. dinh dưỡng vào quả này rồi vâng. và nó cũng phát triển luôn là cái cái quả tiếp theo nữa à dạ. tức là ở những cái kẽ lá này vâng. nó lại ra ra lộc tiếp dạ đúng rồi ra ra mầm tiếp và mầm đó nó lại ra hoa ra quả đúng không dạ đúng rồi đấy vậy thì ở những cái cành như thế này các bạn này đấy, cái thì mình thế, cũng phải bấm ngọn đấy dạ. mình cũng phải bấm cái ngọn này đi mình chỉ cần bấm một chút này đi thôi các bạn nhỉ dạ. đấy mình chỉ cần bấm một chút này thôi nhá đấy hoặc là với cái cành này thì mình cũng bấm đi bởi vì à, ở đây nó cũng có bốn quả mà đây nó lại còn có hai quả đây này thì trong cùng một lúc nó phải nuôi nhiều như này đúng rồi thì những cái quả xấu này những quả này thì mình phải vặt đi dạ đúng rồi đấy mình chỉ để lại ba quả thôi vâng đấy, mà nếu mà quả. yếu quá cành này 5 quả thì mình có thể vặt mình có thể vặt tiếp một quả nữa đi vặt tiếp quả nữa đi là vâng. mình để bốn quả thôi chỉ để bốn dạ. quả trên một cành thôi vâng. và trên cái cây này thì nó có rất nhiều thế hệ này quả bây giờ bạn xem có quả nào được thu ở cây này không đây đâu từ từ nhé đây đây các bạn nhé vâng. đây như quả này từ từ từ từ đã từ từ đấy quả này đang được thu này dạ. ăn cắt đi đấy còn ngoài ra còn quả nào được, được thu được không dạ, đây quả này nữa quả đấy nữa à. từ từ nhá được rồi đấy dạ. đấy trên cây cây này là có rất nhiều thế hệ này từ những quả được thu này cho đến những cái quả mà chuẩn bị được thu. Vâng, đây các quả này đã bọc rồi. Dạ, nó đã bọc rồi chuẩn bị. Đây những cái quả này là đang đang đang chuẩn bị được thu này. Dạ. Đấy. Thế và đây những cái quả như này là đang đang bọc là chuẩn bị thu này. Đấy. Thế rồi thì nó lại có những cái quả nhỡ. Đây quả nhỡ đây ạ. Cái bên này đấy. Đây những cái quả này là thu kế tiếp như vâng, cái quả to này tiếp, là thu vâng. kế tiếp vâng. của cái quả mà mình vừa mới cắt xong vâng. đấy thì nó lại sẽ lại đến một cái lứa ổi lứa này nó vâng. nứa này lứa này sau đó nó đến cái lứa này đây những chỗ này là mình phải tỉa quả đi bớt đi này dạ vâng. đây như đấy. cái này mình tỉa đấy tại vì nhiều quá nhiều quá không vâng. nó cây nó không chịu nổi bởi vì cái giống này có phân silic vào nó rất là sai vâng. <clears throat> và sau đó thì nó lại đến những cái nụ như thế này nụ đây nụ nó dài chi chít thế này và sau đó nó đến cái lứa hoa này đây các bạn này đấy đấy rất là sai đấy, chi chít này hoa đấy xong lại tới đây này tới này. này xong lại tới cái tới cái cái, cái, cái mầm mầm đang cái lên mầm này vâng. cái lên cái là có hoa vâng. liền vâng dạ. đây sai sai chi chít các bạn này sai chi chít này đấy Thế cả quả này vẫn thu hoạch được rồi đúng không? Bạn bây giờ bạn thu hoạch đi. Quả này là quả thu được rồi này. Ừ, đấy. Dạ. đấy. Sau cái quả này ừ. thu rồi thì quả này dưới lại, lại chuẩn bị đúng không? Đây quả vâng, này vâng. nhỡ đây. Vâng. Dạ. Đấy, đấy. rất là sai như này mà. Nhỡ xong cây này quả <coughs> ừ. quả bé đây, phải Dạ. Quả bé mới bọc đây. Vâng. Hết quả bé mới bọc thì đến cái quả là chuẩn bị bọc. Đây, dạ, đây. đây. Xong lại đến hoa. Đến hoa dạ. Đấy, đến nó có nhiều thế, nhiều tầng. Hoa đây. Đây này, hoa. đây. đây bác quay thẳng vào đây. Ừ. Đây, vừa tầm ra ra ra chồi cái là đã có hoa liền này này à. quý vị thấy không đây đây dạ. đây đây đây, vâng. đây. chồi ra một cái thì đây thì cái cái, mầm cái, hoa cái mầm hoa lại chuẩn bị ra vâng. đấy đây quả nó sai chi chít này à, <clears throat> bạn thấy ờ, qua quá trình mà dùng cái phân xinic cho ổi thì bạn thấy cái ưu việt của phân xinic này là gì cái như nhà nhà cháu đang làm đây ấy, là phân xinic này là có phân xinic này là giòn này giòn là thứ nhất là ngọt này ừ. giòn ngọt và năng suất nữa dạ. ừ. là chống à, cũng nó, nó cứng cây nữa cứng đấy cây là, cháu thấy là như vậy Dạ. rất dày, là tốt ạ dạ. dày chắc lắm về cái sâu bệnh thì ở đây thế nào sâu bệnh thì rất là ít đấy dạ sâu bệnh là phân như là mỗi lần là nứa sâu bệnh là cháu thường là cho thêm là cái phân xinic phun ấy, ạ à. à. là nó cũng giảm hạn chế nó vừa dày lá hơn dày lá và nó cứng lá cây nó cứng đó. Và ờ, mình có khẳng định là vườn ổi này là vườn ổi sạch không? Dạ sạch trăm phần trăm luôn ạ <laughs> Tại vì đây như đây nhà cháu đây là mình có thể là ăn trực tiếp luôn à. Là dạ. mình hái ra là mình ăn trực tiếp tại vườn vâng. Con dao Con dao chắc um, Nếu như các bạn muốn đến tham quan dạ. hoặc là đặt mua ổi ship à, hàng à, qua bưu điện thì dạ. bạn có sẵn sàng đón tiếp không? Dạ mình cũng sẵn sàng đó. <laughs> Vậy thì ờ, các bạn ơi, nếu những bạn nào muốn mua ổi sạch ổi ngon thì hãy liên hệ với điện thoại với địa chỉ của nhà bà Lê Thị Ly ở địa chỉ địa chỉ là thôn Cao Xá, xã Tây Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ừ, với số điện thoại ờ, qua dạ. số điện thoại nào? Qua số điện thoại là 0329 345 962. À, các bạn ơi, nếu như ờ, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Lê Thị Ly ở đây để các bạn tiện liên hệ giao dịch đặt mua ổi cũng như là đến thăm vườn hoặc là mua giống ổi ờ, lê Thái Lan ờ, để <clears throat> thuận tiện cho các bạn thì mọi những cái thắc mắc về phân bón Silic thì ờ, các bạn hãy liên hệ với mình là Mít Thanh Cân Số điện thoại của mình là 0904 007 066 hoặc 0914 6 18 969 Để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký miễn phí để được à, xem nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa và ừ, một lần nữa thì à, nhà vườn cùng với công ty xin được cảm ơn các bạn à, kính chúc à, nhà dạ. vườn có những vụ ổi bội thu dạ, vâng. xin chào dạ, và hẹn gặp lại bà con